Sau trận lụt thảm khốc tàn phá Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết phải đổ lỗi cho ai, cũng như biết cách kích động người dân. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Curiosity Stream. Đây là nền tảng rất tuyệt cho những bạn thích xem video và học hỏi kiến thức. Curiosity Stream có một bộ sưu tập khổng lồ gồm phim tài liệu và chương trình truyền hình phi giả tưởng. Tôi sẽ nói thêm ở phần cuối tập. Tuần trước, tôi đưa tin về trận lụt khủng khiếp ở Hà Nam, Trung Quốc. Hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt và thiệt hại kinh tế lên đến ít nhất 2 tỷ đô la. Số ca tử vong chính thức tính tới nay là 71 người và 5 người mất tích. Nhưng con số tử vong thực tế cao hơn nhiều vì giới chức Trung Quốc thường ém nhẹ loại thông tin đó. Sau thảm họa, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết phải đổ lỗi vấn đề của họ cho ai? Các phóng viên nước ngoài. Lát nữa tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên, chúng ta vẫn đang tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của trận lụt tuần trước. Chúng tôi thấy nhiều video cảnh lụt lội ở Trịnh Châu, thủ phủ với 12 triệu dân. Nhưng các thành phố khác như Tân Hương cũng bị lũ tàn phá nặng nề. Các vùng nông thôn cũng không tránh khỏi. Hơn một triệu gia súc gia cầm đã chết trong lũ. Vì Hà Nam là tỉnh cung cấp thịt lợn, lũ có thể dẫn tới thiếu hụt thực phẩm trong tương lai. Mạng xã hội Trung Quốc đã đóng vai trò lớn trong việc ứng phó với lũ lụt, giúp người dân chia sẻ thông tin về thảm họa và thậm chí tăng tốc nỗ lực giải cứu. Người dân còn sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm bạn bè và người thân bị mất tích. Từ đó cho thấy con số 5 người mất tích chính thức là quá thấp. Vậy, mạng xã hội có thể là cơn đau đầu nặng cho chế độ Trung Quốc. Đơn cử là người dân đang chất vấn tại sao giới chức không chuẩn bị tốt hơn cho trận lũ. Trịnh Châu nằm trong một dự án có tên Thành phố Bạc Biển được cho là sử dụng các cơ sở hạ tầng có khả năng chịu đựng cao để giúp hấp thụ nước và giảm tác động của lũ lụt. Đó là một dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá nhiều tỷ đô la. Thế là khi người dân bắt đầu đặt câu hỏi về phản ứng của chính phủ trước trận lụt, gồm cả dự án thành phố bọt biển kia, họ cũng bắt đầu bị kiểm duyệt. Giới chức bảo vệ dự án thành phố bọt biển nói rằng dự án không được thiết kế để chịu lũ lụt lớn tới vậy. Ý tôi là, mấu chốt của một dự án lớn như thế là hiệu quả chỉ đạt được đôi lần. Một vấn đề khác là ngập lụt trong đường tàu điện ngầm Trịnh Châu. Chính thức có 14 người chết đuối trong những toa tàu điện ngầm bị ngập, trong khi 500 người được giải cứu. Đã có nhiều video quay cảnh người dân bị nước ngập tới tận cổ. Một bài post đình đám của một người tự nhận là nhân viên tàu điện ngầm cáo buộc giới chức quản lý tàu điện ngầm Trịnh Châu gây ra thảm họa vì quản lý kém cỏi video này nhanh chóng bị kiểm duyệt. Trong khi đó, người dân mang hoa tới bên ngoài ga tàu điện ngầm để tưởng nhớ những người đã chết. Nhưng rồi, nhà chức trách mang rào chắn bằng nhựa ra chắn các bó hoa. Bức ảnh đó lan truyền nhanh chóng và bị phản đối rộng khắp trên mạng xã hội. Đêm hôm đó, người dân Trịnh Châu đã ra gỡ rào chắn và thề sẽ tiếp tục làm thế nếu giới chức dựng lên lần nữa. Giới chức đúng là đã dựng lên lần nữa và người dân cũng đã gỡ xuống lần nữa. Tất cả chuyện này cho thấy thảm họa thiên nhiên nhạy cảm đến cỡ nào với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng họ có một cách để giải quyết những thảm họa này. Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Thảm họa thiên nhiên là một vấn đề với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì những sự kiện như thế thường phơi bày sự kém cỏi của giới chức địa phương hoặc trung ương. Và rồi, người dân tức giận. Nên khi thảm họa diễn ra, bất kể tình huống như thế nào, truyền thông nhà nước Trung Quốc sẽ nhanh nhất có thể chuyển hướng sang nói về các nỗ lực giải cứu, đặc biệt về chuyện nhà nước đã phát động các nỗ lực giải cứu ra sao, hay các nỗ lực giải cứu đang được tăng tốc. Bạn hiểu đại ý rồi đấy, nhà nước lại trở thành anh hùng lần nữa. Trên thực tế, các hướng dẫn kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai bảo truyền thông phải đưa tin như vậy. Chúng ta biết tờ China Digital Times đăng các chỉ thị kiểm duyệt chính thức bị dò dỉ trên mạng. Đây là một ví dụ. Về mưa lớn tấn công Hà Nam và các nơi khác, chuyển trọng tâm đưa tin về khôi phục sau thảm họa. Chỉ đạo còn nói phải đảm bảo ăn khớp với các số liệu chính thức về thương vong và thiệt hại tài sản. Vì nếu không, ví dụ như đưa tin hàng chục người tìm kiếm người thân mất tích thì có thể đã vô tình cho thấy các số liệu chính thức kia chỉ toàn là dối trá. Người dân Trung Quốc quen với việc phục tùng nhưng đa phần cũng không tin chính quyền. Khi có chuyện xảy ra khiến hình ảnh chính quyền xấu đi, nhiều người biết rằng các nguồn tin chính thức đang nói dối. Ví dụ, giới chức và truyền thông nhà nước nói rằng tất cả mọi người đã được giải cứu khỏi đường tàu điện ngầm, trong khi thực tế dân vẫn mắc kẹt. Nhân viên tại một nhà ga nói với một người đàn ông rằng toàn bộ hành khách đã được giải cứu nhưng phải thừa nhận rằng nói thế không đúng sau khi anh ta gọi video cho vợ. Người vẫn còn đang bị kẹt trong một con tàu. Thế thì tệ quá và khiến người dân Trung Quốc giận dữ. Nhưng tin tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là họ luôn có thể sử dụng mạng xã hội để chuyển hướng cơn giận đó. Sau trận lụt ở Hà Nam, Họ đã chuyển hướng cơn giận của dân sang cánh nhà báo nước ngoài. Tất cả bắt đầu với bản tin này của BBC của nhà báo Robin Brandt, người đưa tin từ Trịnh Châu. Trong mấy ngày qua, hàng trăm ngàn người đã được giải cứu trên khắp thành phố. Nhưng câu hỏi nhức nhối nhất còn lại giữa mùi hôi thối của nước bẩn tại đây là làm sao ga tàu trên tuyến này lại bị nước mưa làm ngập và hành khách bị bỏ mặc đến chết trong nhà ga. Được rồi, nói thế có lẽ hơi quá. Nhưng dân mạng dân tộc chủ nghĩa người Hoa cáo buộc Brand bồi nhọ danh tiếng của Trung Quốc. Họ bắt đầu một cuộc săn người trên mạng tìm kiếm anh ta. BBC nói dối bắt đầu thành trend trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhưng đây không phải dân mạng Trung Quốc bình thường. Kiểu giận dữ này được giàn dựng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một bài đăng trên mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Hà Nam một tổ chức đảng với hơn một triệu người theo dõi. Họ yêu cầu người dân tìm Robin Brand và báo địa chỉ của anh ta cho nhà chức trách. Một trả lời trong bài đăng này tuyên bố đang có 400 người trong một nhóm tìm kiếm Brand và sẵn sàng để gặp là giết ngay. Nghe chẳng đáng sợ chút nào. Đây không phải lần đầu giới chức Trung Quốc công kích BBC. Họ từng nhắm vào nhóm phóng viên BBC đưa tin về diệt chủng ở Tân Cương. Họ cũng cấm luôn BBC World News phát sóng ở Trung Quốc. Nhưng chiến dịch lần này không chỉ nhắm tới anh phóng viên BBC kia, phóng viên các kênh truyền thông nước ngoài khác ở Trung Quốc cũng bị quấy rối vì đưa tin về lũ lụt Trịnh Châu. Có vụ, một phóng viên Dutchwell và một của LA Times đã bị một đám đông giận dữ vây quanh. Họ tưởng anh phóng viên người Đức là phóng viên Robin Brand của BBC. Vì có câu ông da trắng nào cũng như nhau cả. Đám đông cứ xô đẩy vị phóng viên và nói anh ta không được bôi nhọ Trung Quốc. Tới khi nhận ra anh không phải Brand, họ mới bình tĩnh và một số người xin lỗi. Đó không phải vụ duy nhất. Một phóng viên của kênh Al Jazeera nói người dân đã gọi cảnh sát khi họ đang quay phim. Điều tương tự cũng diễn ra với phóng viên của AP. Một cư dân mạng gọi phóng viên của LA Times là kẻ phản bội người Hoa. Một số phóng viên nói họ đã nhận được những lời đe dọa đầy bạo lực tới gia đình trên số điện thoại cá nhân. Như tôi nói, đây không phải cơn tức giận tự phát của người dân Trung Quốc. Đây là một chiến dịch quấy rối do Đảng Cộng sản Trung Quốc đạo diễn. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Cơn giận hướng tới phóng viên nước ngoài đưa tin về lũ lớn ở Trung Quốc, không chỉ tự phát trong người dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất mũi và chuyển hướng cơn giận thực sự của người dân vốn hướng về Đảng Cộng sản Trung Quốc sang người nước ngoài. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng tham gia vào cơn cuồng này. Kênh truyền thông nhà nước tôi yêu, Thời báo Hoàn Cầu, đăng bài báo này về vấn đề nhà báo nước ngoài bị quấy rối. Về cơ bản, họ bị thế là đáng phận vì đã làm mất mặt chính quyền Trung Quốc. Bài báo trên thực chất đã vu cánh nhà báo là công cụ chính trị của phương Tây cáo buộc họ báo cáo tiêu cực về chế độ Trung Quốc trong chiến dịch cạnh tranh chiến lược của phương Tây với Trung Quốc. Chắc chắn đang có sự phỏng đoán gì đó ở đây. Truyền thông nhà nước Trung Quốc là công cụ của chính quyền, nên họ cho rằng tất cả truyền thông nước ngoài cũng là công cụ chính trị của các chính quyền khác. Mỉa mai thay là Trung Cộng lại đang vạch áo cho người xem lưng. Họ dùng truyền thông làm công cụ chính trị để khuấy động công luận, như cáo buộc cánh nhà báo nước ngoài bôi nhọ Trung Quốc. Nếu cánh nhà báo nước ngoài không muốn làm công cụ chính trị của phương Tây thì sao? Đơn giản thôi. Họ nên thuyết phục giới tinh hoa chính trị của nước họ giữ lý trí và khách quan về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Trong trường hợp bạn không hiểu tuyên truyền của Trung Quốc, thì hãy để tôi giải thích. Cánh nhà báo nước ngoài nên ngừng làm công cụ cho phương Tây Thay vào đó, họ để làm công cụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng thấy rất thú vị khi Thời báo Hoàn Cầu không nói phóng viên nên thuyết phục chính phủ hay người dân nước họ, mà là giới tình hòa chính trị. Xin nhắc lại, Trung Cộng đang vạch áo cho người xem lưng. Họ đang nhắm tới giới tình anh các nước và lôi kéo họ đứng về phía Trung Cộng. Đó là cách chúng ta có công ty đầu tư BlackRock bảo những phú ông người Mỹ giải phóng hết tiềm năng của trái phiếu Trung Quốc. Chiến dịch đổ lỗi cho cánh phóng viên nước ngoài này là thành công đối với chế độ Trung Quốc. Họ phân tán được cơn giận của người dân Trung Quốc khỏi tập trung vào nhà chức trách nước nhà. Họ hăm dọa được cánh nhà báo nước ngoài đang làm việc ở Trung Quốc và được mắng nhức phương Tây vì bất công với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ thì trái phiếu Trung Quốc nhé! Và tập này được tài trợ bởi Curiosity Stream. Curiosity Stream là nền tảng video trực tuyến có hàng chục bộ sưu tập, chương trình TV thú vị, gồm các chương trình đoạt giải và chương trình gốc. Ví dụ, China's Last Stand, kể về cuộc chiến của đế chế Mông Cổ hòng thu phục thành thị cuối cùng của Trung Quốc vào cuối thời Nam Tống. Phim này tiết lộ cách binh sĩ Mông Cổ tấn công vào đại thành Điếu Ngư ở Tứ Xuyên. Nhưng người Trung Quốc đã chống cự quân Mông Cổ suốt 20 năm. Với Curiosity Stream, bạn có thể xem phim đó cũng như hàng ngàn phim tài liệu và chương trình phi giả tưởng khác về các chủ đề như lịch sử, tự nhiên, khoa học, ẩm thực, công nghệ và du lịch. Bấm vào đường dẫn dưới đây và dùng mã China Uncensored để nhận được khuyến mại đặc biệt, chỉ 14.99 đô la cho cả năm sử dụng. Bạn có thể xem Curiosity Stream trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Bấm vào đường dẫn dưới đây và tìm hiểu ngay. Tôi là Chris Chappell, Hẹn gặp lại!